À, xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện kênh video chuyên về phụ tùng xe điện xe ba bốn bánh và các phụ kiện linh kiện động cơ à, thủy lực động cơ điện các loại à, à video hôm nay em giới thiệu đến các bạn một cái bộ à, tời 12V 6000 lb à, bộ này nó thuộc hàng gọi là siêu phẩm là ờ, bởi vì à, dòng này nó khác hẳn với những cái dòng lằng nhằng như kiểu là 3.000, 4.000 và 4.500 lb thì thằng này à, nó khỏe hơn rất nhiều à, cái thông số 6.000 lb kia nó là một cái thông số à, đơn vị khác đi của cái đơn vị pound tiếng Anh à, đơn vị Anh à, nó một à, pound của Anh thì nó bằng không phải bốn mươi mấy à, kg đấy tức là nó gần bằng một lửa kg à, thì à, với cái bộ này thì có sức kéo là 2.700 kg và sức lâng là 600 kg à, đây là những cái thông số đưa ra của nhà sản xuất thì à, sau đây em giới thiệu đến các bạn chi tiết từng cái à, hạng mục 1 để các bạn xem video thì nhớ đăng ký kênh bật chuông thông báo để à, nhận được những cái thông báo khi à, mới đăng video lên à, thì à, như đã giới thiệu ở đây thì đây là cái bộ này chạy điện áp 12V và có cái à, à, sức à, kéo của nó là 16.000 lb nó khoảng 2.700 kg thì bộ này nó rất là khủng và những phụ kiện đi theo thì đây là bao gồm cả điều khiển từ xa đây là cái phần à, điều khiển tay đấy xuống này lên này xuống này lên này tay cầm tay cầm tay lắm rất là đẹp đấy à, đây là ba cái à, đầu chụp lên đầu cực kia ở đây người ta trang bị cho các bạn đủ dây điện rồi dây điện này là dây điện âm các bạn chạy ác à, quy thì các bạn lối thẳng cái ác quy xuống cái cực dưới này đây đấy còn à, đây là dây dương thì các bạn à, nối thẳng vào ác quy còn à, ba đầu ra này thì theo ba màu này màu vàng này màu đỏ này màu vàng là cái, cái rắc bấm này màu vàng này màu đỏ và màu đen thì ở trên cái đầu cực động cơ này nó có màu hết rồi này các bạn lưu ý khi lắp đặt thì nó cũng khá là dễ dàng thôi đây màu đỏ này màu vàng này màu đen này đấy là ba cái màu à, da của nó còn à, phía dưới này đấy thì nó là cái cực âm mình nối thẳng vào đây đấy cái bộ này nó sở dĩ rất là khỏe bởi vì à, nó có tỷ số truyền là 265 trên 1 các bạn nhé tỷ truyền là 216 em nhầm thì truyền là tỷ số truyền là 216 trên một đấy rất là khỏe thì ờ, nó có các những cái phụ kiện đi như là cái bộ phận dẫn hướng đây là dẫn hướng dây cáp à, bộ cáp này thì có đường kính cáp là 8 mm và chiều dài cáp là 15 m thì nó ờ, nguyên bản nhà sản xuất là nó như vậy chân đế này rất là vững chắc này à, đây là bộ đi kèm của nó là một cái bộ móc của nó này móc cáp đây là bộ này là bộ pa lăng này các bạn có thể nâng cái sức kéo lên gấp đôi nhờ cái bộ pô lăng này và một bộ tời bằng tay à một bộ cáp bằng dây đây là ốc vít đi kèm đấy. đấy là đầy đủ những cái phụ kiện đi kèm của nó thì bộ này là bộ 12V có thể sử dụng trên các cái dòng xe tải thì uh, xe Ờ, khách hoặc là xe gì đó mà các bạn sử dụng điện 12V à, điện ắc quy là được rồi rất là tiện lợi và với cái sức kéo à, 2.700 kg và sức lưng 600 kg này gọi là 6 tạ đấy thì nó cũng tương đối ok rồi đây là điều khiển từ xa này. đấy đấy là nó ăn với cái hộp này khi các bạn điều khiển là nó ăn với cái hộp này thì quãng à, nó khoảng 30 mét cái bộ điều khiển này à, đây là cái à, dạng như cái cầu chì đấy còn đây là các cái à, quyển hướng dẫn của nó đây thì các bạn có thể xem qua nó là tiếng tàu thôi nhưng mà thì mình mở mình xem hình mình vẫn hiểu bình thường đấy những cái hướng dẫn bằng hình ảnh rất là dễ đây là các cái cấu tạo của nó đây cấu tạo và cách lắp đặt đấy đây là ờ, tổng tài hẻn là toàn bộ nó như vậy ờ, cảm ơn các bạn đã xem video của mình ờ, video đến đây là kết thúc mọi chi tiết về giá thành sản phẩm hay là thông số gì thì các bạn có thể xem thêm dưới phần mô tả sản phẩm à, cái kích thước của bộ này thì có chiều dài tổng thể là 422 mm à, nhân với lại 160 và nhân với lại 222 đấy là kích thước à, rộng dài và cao của nó à, trọng lượng của nó là 28 kg đấy thằng này thì à, điều khiển à, cả có cả điều khiển tay và điều khiển từ xa à, cái cáp này thì nó có thể rút ra được đây đấy rất là đơn giản và đây này đấy là đây là điều khiển tay các bạn có thể dùng điều khiển tay hoặc điều khiển từ xa thì tùy nếu như mình có điều khiển từ xa rồi thì cũng ít khi dùng đến điều khiển tay đây điều khiển từ xa đây là trường hợp mà dự phòng thôi ngoài ra các bạn có thể sử dụng cái tời này vào trong nhiều mục đích khác ở trên xe tải hay là xe khách các bạn có thể làm cái bửng lân đấy nó rất là khỏe thì uh, do mình tùy biến thôi Ờ, khi mình ờ, kéo tải qua một thiết bị khác thì ờ, nó sẽ khỏe lên rất nhiều ví dụ như các bạn kéo trực tiếp thì nó là lâng lâng lâng lâng bỏng được 6 tạ nhưng khi các bạn móc cát vòng qua cái này thì về nguyên lý tính toán thì khi các bạn vòng cáp qua một lần thì sức kéo nó sẽ tăng lên gấp đôi tốc độ nó sẽ giảm một lửa nhưng sức kéo nó sẽ tăng lên gấp đôi các bạn có thể kéo lên được một tấn đấy là về nguyên lý là như thế còn là quá trình thiết kế eh, thì nó còn liên quan đến kết cấu của các bạn thôi có trơn tru êm ái hay là nó bó cứng gì đấy thì thì cái tải trọng của nó sẽ không đạt được thì kia đấy các bạn à, khi thiết kế thì các bạn tính toán uh, mua cho nó phù hợp với cái, cái yêu cầu của mình uh, cảm ơn các bạn đã xem video và các bạn nhớ đăng ký kênh để ờ, bật chuông thông báo rồi nhận được những thông báo khi có video mới đăng ra à, video sau thì em xin giới thiệu đến các bạn một cái loại nữa là loại 9.000 ờ, lb và loại 12.000 lb là hai loại to nhất à, hiện có bên em còn đây là loại 6.000 các bạn nhé là 6.000 này em nghĩ là cũng dùng tương đối được nhiều việc rồi đấy, đấy.